chàng trai nước Việt tôi là người trai nước Việt xưa sinh ra mang phận làm người từ thuở hồng hoang đến với đất trời thân trai trên đầu đội trời bàn chân ta đạp đất ra khơi chàng trai nước việt tôi là người trai nước việt tôi sinh ra bên bờ ruộng nghèo cũng là đồi nương sống núi treo leo theo gương cha lên đường ngoằn ngoèo đường quê hương quê nước non theo xưa từ theo mẹ đến non bước qua đèo dốc khơi nguồn sông sâu đi cùng cha từ xa xăm bước ra duyên hải mình em ơi làm trai cho đáng nên trai xuống đông đông tình lên đoài đoài yên làm trai cho đáng nên trai chỉ nhận đã trải trần ai cũng sinh ra mẹ dù bu mơ nhìn vào gương cha nặng mang chi lớn tuổi thơ nhiều phen gia đình đoạn rơi chia cắt tình đôi từng ngày con tìm đôi tay khối chân ta về rồi thời binh lửa mịt buồn ra đi không tiếng đời trai vẫn thấy vân vương trong lòng nơi có mẹ cha có đàn con gia đình đất đai quê nhà bọc thấy đời xuân tận hiến chữ cho ngày đoàn viên mà thua thanh bình nhiều phen vướng oan khiên chốn đào điên tâm kẻ sĩ ai thâu cùng trai nguyện dẫn thân vào hồng thân gió sương tận hiến bao mùa chiến trình yêu tự do và biến thương người dân mình dù tăng khảnh đường ta cứ đi thắng hương vầng dương ta bước đi dù lắm khí gieo neo dòng đời đường chúng chính không rời nay vẫn còn ngổn ngàn nỗi đau trái tâm lòng để thương mến nhau dù lắm khi oan kiên ngập ngùi vẫn lớn lên thành người đi từ bắc rồi vô chung đến phương nam nhịp bước ra cùng nắm châu những chàng trai việt nam ơi đường ta đi tới, đi tới, đi tới. dạng người